Xin chào quý vị các bạn đã đến với bản tin tin tức trong ngày TV. Thông tin về giá vàng ngày 3 tháng 8 lao dốc không phanh, mở mắt mất 6 triệu đồng một lượng. Bây giờ là thông tin giá vàng trong nước. Tới 15 giờ ngày 12 tháng 8, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý đôi niêm yết ở mức 52,5 triệu đồng một lượng mua vào và 55,5 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức 52,310 triệu đồng một lượng mua vào và 56,1 triệu đồng bán ra tính từ 12 giờ ngày 12 tháng 8 giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý đôi niêm yết ở mức 48,750 triệu đồng một lượng mua vào và 52,40 triệu đồng một lượng bán ra công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 47,52 triệu đồng một lượng mua vào và 52,2 triệu đồng một lượng bán ra. Tính từ 9 giờ sáng ngày 7 tháng 8, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý niêm yết ở mức 49,7 triệu đồng một lượng mua vào và 52,7 triệu đồng bán ra. Giảm 31 triệu đồng buổi chiều mua vào và giảm 28 triệu đồng ở chiều bán ra so với cuối phiên liền trước. Tính tới 8 giờ 30 sáng ngày 12 tháng 8, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doge niêm ở mức 51,6 triệu đồng một lượng mua vào và 53,0 triệu, triệu đồng một lượng bán ra, giảm 1,2 triệu đồng ở chiều mua vào và giảm 2,5 triệu đồng ở chiều bán ra so với cuối phiên liền trước. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng sgc ở mức 53,58 triệu đồng một lượng mua vào và 55,5 triệu đồng một lượng bán ra, không đổi ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày 11 tháng 8 Tính từ 4, 8 giờ 40 phút sáng ngày 12 tháng 8, công ty vàng bạc đá quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 50,68 triệu đồng một lượng mua vào và 52,94 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 2,9 triệu đồng so với phiên giao dịch ngày 11 tháng 8. Bây giờ là tin giá vàng thế giới. Tới 8 giờ 50 sáng ngày 10 tháng 8 giờ Việt Nam, giá vàng thế giới dao động ở mức 1.894 đô trên ao, tức là 53,7 triệu đồng một lượng, chưa tính thuế phí. Giá vàng gian giao tháng 12 năm 2020 trên sàn COMEX New York đứng ở mức 1.924 đô trên ao. Tới 8 giờ 20 sáng ngày 12 tháng 8 Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.919 đô trên ao tức là từ 54 54,4 triệu đồng một lượng chưa tính thuế phí. Vàng giao tháng 12 năm 2020 trên sàn COMEX New York đứng ở mức 1.931 đô trên ao. Đêm 11 tháng 8 giờ Việt Nam giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.944 đô trên ao. Vàng giao tháng 12 trên sàn COMEX New York ở mức 1.966 đô trên ao. Giá vàng hiện nay cao hơn khoảng 27,8% tức là 423 đô trên ao so với đầu năm 2020 và thế giới quy đổi trên theo giá là, là đô ngân hàng ở mức 55,1 triệu đồng chưa tính thuế và phí thấp hơn khoảng 400.000 đồng một lượng so với trong nước và thế giới lao dốc không phanh trên thị trường thế giới và được dự báo có thể giảm tiếp trong các phiên tới do hoạt động Magic Call có nghĩa là đóng lệnh giao dịch khi thua lỗ đến mức nhất định. Vàng quay đầu giảm mạnh chủ yếu vào do hoạt động chốt lời và thông tin Nga đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới chế tạo đăng ký vaccine chống Covid-19. Hoạt động bán ra đã bất ngờ dẫn tới một làn sóng bán tháo do giới đầu tư đã cài đặt sẵn ở mức để cắt lỗ. Không những thế, đợt giảm mạnh có thể dẫn tới hoạt động Mexico và theo đó là vàng còn giảm ra sâu nữa. Trước đó, nhiều tổ chức dự báo vàng đã trải qua một đợt điều chỉnh do tăng quá mạnh kể từ đầu năm trên Kisco, đại diện của tập đoàn chứng khoán Lazarus Futures cho rằng giá vàng tiếp tục trong thời gian qua à, tăng liên tục, nghĩa là à, có được điều chỉnh sâu à, để tạo nền tảng vững chắc trong đợt tăng tiếp theo. Theo đó, nếu, nếu xuống ngưỡng khoảng 2.000 đô trên ao, thì mức hỗ trợ trong trong uh, trọng sẽ là 1.937 đô trên ao. Vàng giảm mạnh còn do chứng khoán Mỹ tăng vọt đến đỉnh cao kỷ lục ở Quốc hội Mỹ. Trên thị trường trong nước, chốt phiên ngày 11 tháng 8 đến ngày 12 tháng 8, đa số các cửa hàng vàng giảm khoảng 3 triệu đồng một lượng, giá vàng 969. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn sức khỏe và à, đón xem những video tiếp theo của mình. Nhớ like và share nhé.